Bạn không tự tin với chiều cao của mình Bạn sẽ làm gì để vừa cao lớn lại vừa thông minh? Bạn đang muốn sở hữu một thân hình cân đối và một chiều cao lý tưởng các bậc cha mẹ có thể làm gì để hỗ trợ con mình lớn lên khỏe mạnh, thông minh, luôn cân nhắc tìm kiếm một biện pháp tốt hỗ trợ phát triển chiều cao và trí não cho con em mình. TV Buy sẽ mang đến cho các bạn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng chiều cao Lubeton đến từ Mỹ có công dụng hỗ trợ phát triển chiều cao và hỗ trợ tăng cường trí não cho trẻ em và thanh thiếu niên đang tuổi phát triển, được nghiên cứu và sản xuất tại Mỹ. Nubeton đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng CGMP, HACCP, được cơ quan có thẩm quyền tại Hoa Kỳ FDA cấp giấy phép lưu hành tự do tại nước Mỹ. Với thành phần chính nano canxi là những hạt canxi siêu nhỏ, kích thước nanomet sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ hỗ trợ chiều cao của bạn được cải thiện một cách tốt hơn. Ngoài ra còn có các thành phần như collagen kiếp 2 thủy phân, nhung hương, hải sâm, nấm phục linh, vỏ cây đổ trọng, ít mẫu, ngọc trúc, xuyên khung, bạch quả, 5-HTP và các dưỡng chất khác. Nubectol hiện đang được phân phối trên toàn thế giới qua kênh Amazon.com của Mỹ, Amazon Canada, Amazon Ấn Độ, Amazon Trung Quốc. Được nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh trên thế giới tin dùng. Hãy thử nghiệm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng chiều cao Nubectol của Mỹ kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý và luyện tập thể dục đều đặn bạn sẽ từng bước cảm nhận thấy chiều cao của mình. Nhờ vậy, ước mơ sở hữu chiều cao bấy lâu nay có thể không còn là giấc mơ quá xa vời nữa. Đặc biệt, trong cùng một gia đình, thế hệ sau có thể có chiều cao vượt hơn thế hệ trước nếu được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt. Như vậy, việc cha mẹ quan tâm chăm sóc con ngay từ bé với chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể lực hợp lý sẽ hỗ trợ cải thiện, kích thích sự phát triển chiều cao tốt hơn. Không phải ngồi nhà và mơ ước nữa, hãy chọn ngay Nubetron của Mỹ ngay bây giờ nhé! Cơ hội và tương lai đang ở trong tay bạn. Hãy gọi ngay tới TV Buy theo số hotline miễn cước 1800 1030 hoặc truy cập vào website www.tvbuy.vn để đặt mua sản phẩm và được giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Nubeton, vương cao nắm bắt tương lai. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.